chào anh em nhé chào mừng anh em quay trở lại xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu đó là trận đấu giữa Borussia Dortmund và Wolfsburg cũng như là trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen thì anh em nào theo dõi trên kênh thì anh em chúng ta chỉ ăn à, mỗi game tài à, của trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen, Werder Bremen thôi ngày hôm qua mình cũng đã giải thích rồi với cái tài 4 thì vẫn có thể rằng là Bayern Munich họ sẽ à, chơi một set tennis đối với Werder Bremen đúng không còn trận đấu giữa Dortmund và Wolfsburg thì anh em chúng ta hòa kèo nhưng mà mình cho anh em đó là đi uh, uh, Borussia Dortmund và đi cái siêu thì anh em chỉ ờ, chúng ta chỉ bú cái siêu thôi còn uh, kèo uh, Ben Munich uh, kèo Borussia Dortmund vào trận đấy là đồng banh thì anh em chúng ta không chiến thắng được chúc chúc mừng anh em nhé ngày hôm qua chúng ta cũng chiến thắng được với một cái mã kèo đó cái mã kèo tài bmw với Werder rồi quay trở lại với uh, ngày hôm nay à, ngày hôm nay thì cũng uh, chỉ có những trận bóng cỏ thôi đúng không ngày hôm qua thì uh, mình cũng uh, lên cho anh em số những trận bóng cỏ anh em chúng ta có thể chơi đấy chiều thì uh, lên cho anh em hai trận đấu trận đấu giữa Guangzhou và Zhejiang này mình có cho anh em đó là đi đối khách thì đối khách chiến thắng với số là 5 một và tiếp đến đó là trận đấu giữa Shanghai đúng không? Hải và à, Quảng Châu anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái xỉu à, 275 khi mà à, Thượng Hải à, chỉ chiến thắng với tỷ số là 1-0 thôi đấy thì chúc mừng tất cả anh em nhá ngày hôm qua anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái ma kèo mà mình đã lên cho anh em rồi đó trước đó thì mình cũng có lên cho anh em à, sau đó thì mình cũng có lên cho lên cho anh em những cái trận đấu ở Serie A, Bundesliga cũng như là ở La Liga nữa thì à, chung quy lại thì anh em ờ, ngày hôm qua chúng ta đá bóng chính thì chúng ta cũng ờ, chỉ có chiến thắng được một mã thôi à, trận đấu giữa Barcelona thì à, mình có cho anh em đó là đi Barcelona chấp 1 à, và cũng cho anh em đi à, AC Milan chấp 1 thì hai trận đấu này thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà chúng ta chiến thắng với Barcelona chấp 1 đúng không đấy và tiếp đó là à, mình cũng cho anh em đó là đi uh, Borussia môn với Wolfsburg này đi uh, Borussia môn với Chelsea anh em chúng ta hòa kèo thôi đấy trận đấu giữa Napoli và Empoli thì anh em chúng ta vũ được nửa kèo mà đi uh, Empoli được chấp 1.75 cũng như là đi cái xỉu 3.25 à 3.5 đúng không anh em chúng ta chỉ uh, à, vũ được nửa kèo thôi đấy thì à, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là, là anh em trên kênh nhá hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em rồi đúng không thêm vào trận bé monic nữa trận bé monic thì mình cũng chỉ cho anh em chúng ta đó là đi cái tài bốn thôi đấy và quay trở lại thì dạng sáng ngày mai sẽ tiếp tục với những trận đấu của La Liga, Serie A cũng như là uh, Bundesliga. Ở giải uh, La Liga thì sẽ có đó là Sevilla đá với Real Sociedad này, uh, Almeria đá với Getafe, Espanyol đá với Villarreal, uh, Mallorca đá với Atletico Madrid còn về uh, Bundesliga thì sẽ là trận đấu đầu tiên là Con với Leverkusen sau đó là Union Berlin với Augsburg rồi là Frankfurt với Hoffenheim và uh, Santa 04 với Mainz 05 và đó là Albi với uh, Freiburg có tận 4 trận đấu cùng giờ thì tất nhiên rồi à, mai mình sẽ lên cho anh em một cái stream 4 nữa sáng ngày mai mình sẽ lên cho anh em một cái stream 4 và sau đó là tiếp tục chắc chắn là sẽ có cái set 3 ở ba cái trận đấu ờ, cùng giờ ở Serie A đó là Florentina với uh, ờ, ờ, Salentina này cũng như là Inter Milan với Bologna và Torino và Sampdoria vào lúc 2 2 giờ 45 và trước đó là Atalanta với Lecce 0 0 giờ 30 để đến với trận đấu sớm đi đến với những trận đấu sớm cho các anh em nhá đó là trận đấu giữa Leverkusen và con ở giải Bundesliga trận đấu vào lúc uh, ờ, 12 giờ 30 đúng không là trận đấu sớm nhất rồi đấy con và Leverkusen hiện tại kèo chấp đang là Leverkusen chấp uh, con với mã kèo là 0.25 và trên dưới cả trận đang là 2.75 anh em xem một chút con trận đấu này họ sẽ chơi với đội hình đó là 4231 và sen sẽ chơi với đội hình là 3421 hai đội hình uh, ngược nhau anh em nhá hai đội hình ngược nhau hoàn toàn nhá không giống như nhau đâu tuy nhiên thì uh, hiện tại đội hình của con đang gặp vấn đề về lực lượng khi mà có rất nhiều những cầu thủ bị gì chấn thương đấy Leverkusen cũng vậy Leverkusen thì uh, có ba cầu thủ đang uh, ờ, dính chấn thương và cũng đã khá lâu rồi chưa quay trở lại đó là uh, Florian Free, uh, này rồi là Amos cũng như là Orangus Tuy nhiên thì họ sẽ có sự không quay trở lại của có thể là của Paulinho cũng như là Barisic Quay trở lại đi, hiện tại thì Leverkusen họ đang là đội bóng uh, sát với những đội bóng cầm đèn đỏ với chỉ có 12 điểm thôi còn uh, con thì xếp trên một chút với 17 điểm cách nhau 5 điểm và phong độ hiện tại của con trong 5 trận đấu gần đây nhất thì ờ, con cũng có một phong độ không được tốt khi mà họ chỉ giành được một trận thắng thôi hai trận thua và một trận hòa và hiện tại con thì cũng đang đá ở cúp C3 nữa anh em còn đối với Leverkusen Leverkusen họ ờ, cũng đã ở cúp C1 đúng không cũng đã ở cúp C1 và hiện tại thì họ cũng chuẩn bị xuống đá ở cúp C2 rồi khi mà cái bảng của cúp C1 thì ờ, có Brugge bóc sẽ là đội bóng vào vòng trong năm trận đấu gần đây nhất của Leverkusen không được tốt khi mà họ cũng chỉ giành được một trận thắng thôi, ba trận hòa và một trận thua. Ờ, đối với một bóng đội bóng tầm trung như uh, Leverkusen ở Bundesliga. Tuy nhiên thì trận đấu mà sau cái trận hòa với Brugge ở cái vòng uh, vòng bảng cúp C1 đấy, họ xuống đá C2 thì uh, sau đó quay trở lại quốc nội thì họ đã đánh bại Union Berlin, một đội bóng đang xếp ở top đầu Bundesliga với tỷ số là 5-0. Đây cũng sẽ là một quyết định để cho anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào khách trong trận đấu này Leverkusen 0.25 cũng như là với cái tài 2.75 mình thì không uh, ờ, chiết xoa về cái kèo tài 2.75 lóng nhưng mà trong những trận đấu gần đây thì rất ít bàn anh em nhé cả Leverkusen cũng như là con uh, con trung bình 5 trận đấu họ ờ, ghi được họ ghi nhá tính tính riêng con thôi họ ghi trung bình là mỗi trận một bàn đúng không mỗi trận một bàn còn với Leverkusen Leverkusen cũng vậy Leverkusen cũng trung bình mỗi trận một bàn thôi không có quá nhiều nên là anh em chúng ta có thể đi cái xỉu 2.75 cũng như ba hòa trong trận đấu này sẽ nót lại cho anh em đã mình vẫn sẽ đặt niềm tin vào level Leverkusen đấy Leverkusen thật ra mà nói là những cái ờ, trận đấu như thế này mà các đội bóng có những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia mà nghỉ thì cũng là à, dễ hiểu thôi khi mà World Cup thì cũng sắp bắt đầu rồi anh em ơi đấy vì vậy nên là những trụ cột cũng như là những cầu thủ mà trụ cột của đội tuyển quốc gia họ cũng sẽ phải uh, quay trở lại uh, cũng tính đến cái việc mà phải đá World Cup đúng không một giải đấu mà mơ ước của tất cả các cầu thủ trên thế giới mà anh em đấy chúng ta đi xỉu nhá xỉu ba đi cho nó chắc Đấy, đây sẽ là hai cái ma kèo mình gợi ý cho anh em để chúng ta có thể uh, đi từ đầu nhá còn uh, bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình